chào tất cả anh em nha thì uh, cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu tới cho anh em một cái mẫu máy đánh bài biệt mới trong năm 2021 này được ngụy trang dưới dạng mẫu iPhone 11 Pro Max thì mình sẽ làm video chi tiết cho anh em tham khảo về cái dòng máy này thì uh, theo như mình bán thì mình thấy cái con máy này nó sẽ có nhiều cái ưu điểm nó vượt trội hơn so với những cái đời máy cũ trước đây anh em xài cái thứ nhất là về cái phần uh, theo như mình thấy thì về cái phần mẫu mã của máy nè máy móc thì mẫu mã của nó đẹp hơn đây iPhone 11 Pro Max giống thật 100% so với cái điện thoại mà anh em đi mua ở ngoài thế giới di động anh em xài thì khi mà mình đi chơi nó sẽ dễ hơn mình đặt ra mình chơi mình ngụy trang nó sẽ được kín đáo hơn người ta không nghi ngờ tới cái máy móc của mình và cái máy này hoàn toàn không có tan nha tan tích là anh em quản lý không ai có thể đăng nhập vô cái phần đánh bài cho nên cái vấn đề đánh bài máy thì anh em cứ yên tâm về cái phần tan còn cái thứ hai là máy này tích hợp hai pin máy nó gồm có hai pin nha thì nó sẽ giúp cho anh em kéo dài được cái thời gian chơi từ 5 đến 7 tiếng anh em có thể thay thế nhau anh em sạc anh em chơi máy này sạc à, cái cục pin này sạc à, đa năng sạc dự phòng sạc vẫn được còn máy thì mình cứ sử dụng thôi và cái thứ ba là cái phần giá cả của máy máy thì này thì hiện tại giá cả của nó rất là rẻ nó chỉ bằng một nửa tiền so với điện thoại à, những cái đời mà CVK 600 700 giá của nó rất là rẻ rẻ nhất trong tất cả những cái dòng máy đánh bài hiện tại trên thị trường và cái thứ tư đây là cái quan trọng nhất của một con máy đánh bài biệt anh em lấy cái máy về chơi có hiệu quả hay không là nó phụ thuộc ở cái phần này là cái phần camera quét bài mã vạch cái máy này nó được tích hợp full camera ở cạnh sườn nha cái cạnh sườn này nó tích hợp full camera cho nên khi anh em đặt cái máy ở đây bài anh em chỉ cần đặt về hướng này bất cứ chỗ nào nó cũng báo cái khoảng cách mà nó soi bài cái khoảng cách mà nó nhận diện cái bộ bài này rất là rộng anh em chơi nó sẽ dễ hơn và chơi nó sẽ đẹp hơn mình đánh nó sẽ đẹp hơn không có bị khựng trong sòng thì à, đó là những cái ưu điểm của con máy này và một cái nữa là cái tai nghe thì à, máy đánh bài nào cũng vậy nó sẽ đi kèm một cái tai nghe chuyên dụng dành cho máy đánh bài để tránh à, trường hợp mà anh em bị bắt tan thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em một cái tai nghe rất là nhỏ đây là cái tai nghe bluetooth dành riêng cho máy đánh bài việt thế hệ 2021 thì cái tai nghe này anh em ngồi xa 5 7 mét anh em vẫn có thể nghe được nha máy anh em chơi đây tai nghe này anh em mang ra 5 7 mét ở ngoài xa anh em vẫn có thể nghe được và khi nghe cái tai nghe này nó sẽ không có bị cái tín hiệu sóng rèn nghe rất là êm và cái tai nghe này xài thì cũng rất là bền thì à, bây giờ mình sẽ tiến hành mình test cụ thể luôn cho anh em coi về cái phần uh, camera của máy nè tốc độ đọc máy nè và những cái chức năng mà máy nó hỗ trợ à, cho anh em chơi ở trong sòng thì uh, đối với cái con máy này khi mà anh em mua cái con máy này về sử dụng nè thì đi chơi bài á, anh em có thể đánh liên nè cào bao tay tiến lên sập sám nói chung là hỗ trợ dường như là tất cả các môn bài kể cả bóc cơ xì vé nó vẫn chơi được nha thì nói chung cái máy này có rất là nhiều cái chức năng mới nó hay hơn những cái đời máy cũ trước đây anh em xài thì uh, mình sẽ test cụ thể cho anh em coi nè đầu tiên thì mình sẽ vô phần đánh bài của máy thì nó sẽ có cái mật khẩu riêng nè để cho anh em đăng nhập vô thăng 1388 thăng đây là cái mật khẩu mặc định của máy để vô cái phần đánh bài nhưng mà khi anh em mua thì mình sẽ đổi cái mã nó thành cái những cái số khác để cho anh em quản lý nó dễ hơn và nó được kín đáo hơn tránh cái trường hợp mà người ta kiểm tra máy của anh em và cái thứ ờ, quan trọng là vô đây nè anh em thấy nè ở đây nó có 13 lá thì nó có bình sập xám nè tiếng lên nè ba cây nè bình ấn độ nè nói chung là tất cả các môn thì thời gian ở cái video này nó cũng không được nhiều mình không thể nào mà test cụ thể từng loại bài cho anh em coi được thì ở đây mình sẽ test chủ yếu những cái bài nào anh em phổ biến hay chơi thì ở đây mình test cho anh em coi bài uh, ba cây đi bài cào đi bài cào miền nam nha còn tất cả cái môn bài khác thì nó cũng như vậy thôi nó cũng có chức năng nó báo cho anh em biết như vậy thôi còn ở đây thì à, mình test bài cào còn những cái bài khác thì nó tính khác thôi chứ còn chức năng đánh thì nó vẫn báo tụ báo này nọ như vậy thì đầu tiên mình sẽ test áp dụng đối với những anh em nào đây là cái chế độ áp dụng cho những anh em nào mà bán cái được nha đây là chơi ở những cái nơi nào mà nó cho anh em bán cái thì cái máy này anh em đánh bao nhiêu tụ cũng được nó không có giới hạn cái tụ chơi chỉ cần đủ bài là được thì ở đây là hai cái nút tăng giảm số người chơi anh em bấm lên là nó sẽ tăng lên nhà chơi bấm xuống thì nó sẽ giảm nhà đây mình đang chỉnh máy 5 người nè bây giờ mình bấm lên cái là nó sẽ lên 6 người nè đó 6 anh em nghe 6 người không 6 thì mình đang đánh 6 người thì máy móc mình tắt đen đi mình đánh nè anh em bỏ xuống nè nó báo hai thì đây là mình đang nói là đánh ở cái chế độ mà áp dụng cho những nơi nào mà cho bán cái nha thì anh em bán cái là một nè hai nè thì nhà này chắc chắn sẽ là điểm lớn nhất đây là những nơi cho bán cái nha bài mình chỉ có chạy hoặc là ăn không bao giờ có trường hợp thua máy móc là chuẩn xác một tuyệt đối 100 phần trăm sáu nút nè nhưng mà mình chắc chắn bài mình tất cả những cái tụ bài này đều nhỏ hơn 6 nút hoặc là bằng 6 nút cùng lắm thì bằng 6 nút thôi bù một tụ nè hai nút nè ăn hai nhà nè một nút là ăn ba nhà bốn nút là ăn bốn nhà một nút ăn tất cả ăn cả làng đó đây là cái chế độ mà bán cái nha còn mình chỉnh qua cái chế độ thứ hai thì nó có rất là nhiều cái chế độ đánh nha nhưng mà mình test cho anh em coi cụ thể những cái mã chính thôi còn những cái sòng khó thì lên đây mình sẽ chỉ cho anh em những cái đường chơi hay hơn đây là cái chế độ thứ hai là cái chế độ bỏ lá thì cái chế độ này chỉ áp dụng cho những anh em nào chơi được ở những cái sòng mà nó dễ nó cho anh em bỏ lá cho bán cái nha 5 người nè bốn người nè đó tắt đèn rồi mình đánh bỏ bài xuống nè mấy báo ba thì anh em chỉ cần xả đi ba lá thôi đấy chia ra chắc chắn 100 bài mình phần trăm bài mình sẽ là điểm lớn nhất bài mình nào chín nút thì mình dám chắc những cái tụ này không có tụ nào ba cào đấy chuẩn 100% nha thì đây là hai cái chế độ dành cho những anh em nào mà chơi bán cái được bỏ lá được còn ở đây cái chế độ thứ ba mình test cho những anh em nào mà chơi ở những cái sòng nó hơi khó không cho bán cái không cho bỏ lá hoặc là nó cho bán cái đầu bán cái đít đây là cái chế độ thứ ba chế độ báo lời lỗ thì đối với những anh em nào mà chơi bài cào làm cái á, thì đây là cái chế độ chơi rất là dễ và nó cũng rất là kín đáo mình không cần phải bán trái bỏ lá để người ta tránh trường hợp bị tăng nghi đây là cái chế độ báo lời lỗ thì trước khi chia máy nó sẽ báo cho anh em biết cái dán bài mình sắp chia ra mình lời hay mình lỗ và cái máy đặc biệt bên mình bán cái máy nha anh em chơi những cái đời máy cũ trước đây mình nói kỹ phần này anh em để ý cái phần này nè dễ chơi hay không là ở cái phần này nè đối với bài bên ấn độ bên sập xám anh em chơi trước đây á bỏ xuống nó báo nè khi mà đánh tám nhà hoặc là binh sập xám đánh hết bài á bỏ xuống nó báo nè nhưng mà khi anh em kinh bài ra máy nó không báo được nữa bắt buộc phải trồng lên lại thì nó mới báo nè còn tất cả những cái đời máy mới bên mình cung cấp nó sẽ có chức năng này bỏ xuống không báo nhưng mà kinh ra là báo luôn cho dù anh em kinh còn một lá nó cũng báo nha kinh còn một lá cũng báo nha là cầm lên chỉ có chia vậy thôi nè chứ mình không cần phải cầm cái này để mình trồng cái này nữa thì anh em sẽ dễ chơi hơn rất là nhiều thì ở đây mình test cho anh em coi chế độ lời lỗ nè thì bỏ cái bài xuống kinh ra nè đây kinh ra kinh thoải mái nha máy nó báo cho mình biết dáng này bài mình lời nè chắc chắn 100% bài mình sẽ lời thì cứ lời thì mình chia lỗ thì mình cầm lên mình xào lại cho người ta kinh tiếp chừng nào lời thì chia thôi đây bài mình bảy nút nè mình chắc chắn những cái tù bài này mình không biết nhiêu nút nhưng mà mình biết là bài mình lời ăn một tụ nè ăn hai tụ nè ăn ba tụ lời đấy đây là cái chế độ lời lỗ lại dán nữa cho anh em coi nè kinh thoải mái nha bỏ xuống nè kinh bài nè đấy rất là dễ máy báo cho mình biết mình lời đây tiếp tục chia lời thì cứ chia thôi lỗ thì sao lại bảy nút một nút ăn một nhà nè sáu nút ăn hai nhà nè đấy bốn nút ăn ba nhà đó thì đây là cái những cái chức năng chính của cái máy đánh bài cũng như là mẫu mã mình đã test kỹ cho anh em coi rồi thì anh em nào có cái nhu cầu mà lấy cái máy này về sử dụng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này 0909704004 à, sẵn đây mình test luôn lại cái phần camera cho anh em coi thì camera của cái máy này nó rất là rộng nha thì cái phạm vi này anh em đặt chỗ nào nó cũng báo thậm chí anh em đặt lên một cái hộp bài như vậy nó vẫn báo nha đấy còn bài á cái bộ bài này nè anh em chơi nó báo cả bốn chiều bốn cạnh tức là cái xung quanh bộ bài này anh em đặt cái chiều nào nó cũng báo hết chứ không cần phải ngang dọc nha đặt dọc cũng báo ngang cũng báo rất là dễ chơi và cái phạm vi này rất là rộng đó mình nhắc lại là cái phạm vi này rất là rộng thì anh em lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này thì khi lấy hàng thì mình cũng khuyên anh em luôn lấy hàng thì cố gắng sắp xếp thời gian lên trực tiếp cơ sở của mình test hàng cảm thấy cái sản phẩm này nó ok đúng như mình quảng cáo giá cả phù hợp thì anh em lấy về sử dụng còn khi mà anh em không thắc mắc hoặc là lấn cấn một cái vấn đề gì đó trong cái quá trình mà anh em test hàng à mà khi mà anh em lên đây mua hàng á thì anh em sẽ được test hàng trước khi ờ, trả tiền nha cho nên anh em không có sợ cái vấn đề mà bị lừa hay là giao dịch qua mạng nói chung là hạn chế đi thì lên đây mình sẽ chỉ cho anh em chơi những cái cách chơi mà nó hiệu quả nhất những cái cách chơi mà nó dễ nhất đối với những cái con máy đánh bài này thì cái nào nó phù hợp mình sẽ chỉ cho anh em để áp dụng vô cái sòng sới của anh em nó dễ chơi hơn anh em lấy máy là một chuyện anh em xài có hiệu quả hay không là một chuyện do người ta chỉ cho anh em cái cách chơi nó có áp dụng được hiệu quả hay không cái vấn đề đó là phải biết xài máy thì anh em lấy hàng thì cứ liên hệ tránh trường hợp giao dịch qua mạng để nói chung hiện tại thì ở đây giờ nó lừa đảo rất là nhiều thì mình cũng nói thật sự cho anh em hiểu lừa đảo rất là nhiều bởi vậy phải cẩn thận khi mà đi mua những cái mặt hàng này thì à, có gì thắc mắc không hiểu thì cứ alo cho mình thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha